Xin chào các bạn Hôm nay thì rẻ hơn quý mãi sẽ giới thiệu một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật Thì bếp là hiện nay bếp có model là KSR561DGR Đây là nội thất bên trong của bếp đây Thì tiếp theo á tôi sẽ đánh lắp bếp lại để các bạn có thể xem ngoại thất cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn xem đây là dòng lắp bên ngoài của bếp đây thì những cái lỗ lớn phía sau á và bên dưới bếp á thì bên tôi có bọc lưới che chắn lại rồi để tránh đi trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn sẽ có thể yên tâm về cái vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp vào nhà thì con bếp này á, nó được sản xuất vào tháng 5 năm 2018 đây ở bên trong bếp nướng á, thì chúng ta sẽ có đây, đây là mâm và vỉ và vỉ nắp tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là khóa ga khi tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu đây và một bếp nướng đây các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo á, tôi sẽ bật nhỏ ngọn lửa này lại để có thể dễ thổi để có thể dễ thao tác tính năng là khóa ra khi tắt lửa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 chứ không thể nào mà chạm đến đầu chia lửa này khiến cho lửa tắt được nên những nơi mà họ quảng cáo đây là tính năng chống trào là không hề đúng cái nguyên nhân chính mà khiến cho lửa tắt đó, thì chỉ có thể là do gió thổi mạnh thôi đây bếp nó đã ờ, phá ra đây cả bếp thì lửa phá ra đây công tắc thì vẫn mở bình thường tính năng tiếp theo tôi sẽ thử đó là phá ra khi nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này đây để thay thế cho hai cái đáy nồi thì dấu ga cảm biến này á nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì ở bên dưới cái nồi của chúng ta á, nhiệt độ yêu cầu á, phải cần đạt là trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga thì nếu như mà các bạn á, muốn thử cái tính năng này tại nhà á,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 đây bếp bên trái của tôi nó đã ờ, tự động khóa ra khi nó đạt cái nhiệt độ yêu cầu đây thì để mà khắc phục vấn đề về pin á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 thì các bạn có thể sạc qua đêm hoặc vừa sạc vừa sử dụng đều được thì để mà có thể ờ, nhận biết khi nào pin đầy á thì các bạn có thể quan sát vào cái đèn hiển thị khi nào cắm sạc đó khi mà đèn hiển thị ánh sáng màu xanh á thì có nghĩa là pin đã đầy thì các bạn nên rút sạc ra còn để mà có thể nhận biết khi nào pin yếu á thì các bạn có thể quan sát vào cái ờ, đèn hiển thị biết đây khi đèn hiển thị chớp tắt ánh sáng đỏ thì có nghĩa là pin đã yếu rồi hoặc là các bạn cũng có thể biết được cái nhịp đánh lửa của bếp đây nhịp đánh lửa đây đây khi nhiệt tính lửa nó chậm và nhỏ thì cũng có nghĩa là pin nó yếu thì các bạn nên cắm sạc vào thì ở cái pin này đây chúng ta sẽ có cực âm và cực dương thì tôi cũng làm dấu để các bạn có thể nhận biết khi mà nhận biết ở nhà thì dấu cộng và dấu trừ đây ở dấu cộng chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì các bạn lưu ý một điều như thế này khi mà các bạn lắp pin vào bên trong á, thì chúng ta sẽ hướng cực dương này ra bên ngoài và cực âm vào bên trong tức là dấu cộng sẽ ra bên ngoài và dấu trừ bên trong như thế này đây tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin lại thì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin á thì biến nó sẽ không thể nào hoạt động được nên là các bạn nhớ lưu ý điều này thì các bạn chỉ việc mượn vào cái lò xo này đây các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này và phía trên đầu cực dương á, nó sẽ có những cái lỗ như thế này đây thì các bạn sẽ móc lò xo này vào lại để chúng ta cố định ờ, cố định cái viên pin này lại đây như thế này đây để khi mà các bạn cho vào trong sử dụng á sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp là nó sẽ bị bung ra đây bếp sử dụng bếp sàn hoạt động bình thường thì ở bên hông bếp á tôi muốn làm sẵn một cái đầu chờ đây để cho các bạn có thể cắm vào cắm sạc vào đây vì biết chỉ tích hợp những tính năng an toàn cơ bản thôi nó sẽ không như tính năng hẹn giờ nấu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 thì đó là con bướm này đây khi mà các bạn mua các bạn sẽ được tặng kèm thêm một cặp kiềng đi theo như thế này đây thì có nghĩa là các bạn sẽ có hai cặp kiềng như thế này thì một cặp kiềng này á tuổi thọ của nó sẽ khoảng từ 3 đến 4 năm thì các bạn có thể sử dụng thoải mái với hai cặp kiềng mà không có lo về vấn đề là sẽ không có kiềng thay thế rẻ hơn khuyến mại có hệ thống phân phối bếp ga trên toàn quốc quý khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh thành nếu như có nhu cầu muốn mua hoặc là xem bếp thì có thể liên hệ qua số điện thoại của Nam hoặc Facebook Zalo Viber qua số máy là 0909 306 149 đối với các đại lý và các cửa hàng ở các tỉnh thành thì nếu như mà có nhu cầu muốn phân phối dòng bếp ga nồi điện nhập của rẻ hơn khuyến mãi thì cũng có thể liên hệ trực tiếp cho Nam để có thể nhận được những chính sách ưu đãi dành cho đại lý các bạn có thể truy cập vào YouTube ở trên điện thoại hoặc là trên TV và tìm từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi để có thể xem được nhiều video thời biết của chúng tôi hơn và đừng quên nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chuông để có thể nhận được thông báo những lần thử biết mới nhất của chúng tôi và cũng đừng quên hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân mình cùng xem xin cảm ơn các bạn bếp đã tự động khóa ga đây sau cái thời gian hẹn giờ đi nổ cắm đây đây bếp nó khóa ga